ita sanchate ibele ki pazi hello very ungrateful na very ungrateful christian tamta tulan i, i umuvin cha in pathin lung thim anana ding oh kati này na pathin lung thim anadida tulai ilhagaw hin ko a quality mo mong ivet le khopi lami aphazep de oh katin ke cho atam zo village um kaina tulai katchina abang khachu eh, tulaya i mobile phone ho network kisan um lo na gamai walut walut kai thinglang ka chen phaya ka chen hoi lai ka chi jong le tu la ya hi no mo ka sa khat um chu lam ka mi pa kharin tai e dong ina hi nang zat le nam chu chum la wa le le denomination tam ta la wa le le na hin koi ho bung tu lai hal pe nam ati à, na hi ka sei ding heleng kanum hlei jing ne che kui son chuna adon punan din nei leng kanum hlei jing ne tu lai koi ho bung hal pe nam tu lai koi denomination ho vet zui thei pe nam atin ka don punan ding heleng kanum hlei jing in ai wangin ka don punan chu anum hi be nei ikibang su ke yuwe ikibang su ke yuwe Ninda na ju crusade ham ke mami bol ting na na. Koi kan ki dong zive to. Ping tha mas eh ping tha zong sin na khuri hindu mun ki ti zive ta to kan bol lu hil de Ping tha zong sin na khuri hindu mun ka ti ho ho bong ra kan dop sa chu cha dop ta lo ni ti kan he do chu. Ho bong lien be about Eh, in som group to bang hin te eh, eh, ka dong hi na in a congregation chu ka vel na in som group ho to bang kai na ho bung ai cha chun peng tha zo sin na ko rin to mu ka ga ti chu ka ti le phab be pin na dop na chu ai wa nga adom lo ho lung dong hi hi pi zel lung dong am tile a khut dom ho khu a à, lung don piu jo ama jong ho ping tha ham ti da na ko lung doi oho a à, kho ne sẽ cắn cắn rồi sẽ bỏ lô hiệu này cái gì ta chúng mình đã bỏ lại cho thu chôm cái ngoài cho các bỏ luôn ta rồi à à khụt đom lô khu lùm đom rồi cái gì à khụt à gà đom mì 一一年给你好吗？一一季的给你好吗？一抱抱给抱好吗？阿妈那个屏态阿嘎的耶提耶祖，阿和尚没呐，阿帕丁祖，阿屏头尊帕丹吉帕拉罗尼坤多摩纳，屏头罗西尊阿门，阿那提提来旺苏格提，那对了哦。 ama hin khuwang hi peng tha mo mo ei tin na chi chu phadi chu ai wa nga khud dom lo lung dong lewa tu la yu moi chi chu bui nei so ki te tu ni cha te nau te tu te na pa kum som ni le kum nga a pha nai lo le he pu hi ti ta wa ko lo chu che ya chu tu te yung kan ti ji e, e tu tu yam is ingai tu khom ni ka dei chu tu zai thu pi wa sana sang e a sana sang in lam kai hon all all bana in sei pi điu, à sei giống à sei ta win ji nga jong sei na lai diu na ta cho ni thu pi un sei tong tong đi, ke hoa ei thu pi à chế mong mong in sei lo ding kai ai wa nga hi chế hi to không ki giống thâu thâu đi na e so tôi chung ni thu pi o sa na sang he a à, le chế thu pi ít chế chi pi diu a hi le ei mà mi mal na tôi san hi personal ta dinga hi kan sei no me a group a address kan boloding hiche pathin thuin toni a changcha individually address e e a bulletin kila utin a e dingin kila utina a din kila uti a dingin he chun ke tu lai ke o khang lai ho kom ka sei ji chu tu lai ya iki pa nao khat chu a hon hona i bol thei hi chan bo wa chu pakai i zu hin pakai mang chi chi chan ge a chu lung lai lo ding ai na changa na umteng le ep na bolam na changa na umteng le paka i chanan na nayam na pakai to na kinai na pakai na zui na i chanan na ya na zuyam ti ingai to ka dei nai he chu tu ni chen chu thu ma kai to bang hin ala yesu pite ale i point ma sapen lut la hin hi chi mary magdalene hi ka vet nai le gratitude. Pakain ama aku na hagau sagi. Ano mang tida na ano to? Liberated woman, o oh, liberated woman. So chat na chang ta na, so chat na chang ay. Hece Mary Magdalene. Mary Magdalene awang siya na katiwte. Misrepresented lady ay namahin. Patim tu say ho ki sanin zong mi palo ta di kana say do jiu juna. Tiếng là thu sim kan kana sim kana chun Catholic Church masalai ho zong chun. Ama nu hi nu mei palo mo mo de ar koyo hi hi ji hin te ate wa hi jin nu mei du da lo ti mai u te. À. fallen women na che horrible, help and ball and ball na wa he che nu me a koi khom na inu chu magdalene home ala ana tiu chu che chu le chu mary magdalene hi to bang light na chu akoi chu ai wa mary magdalene hoi ta study ball chu, he che hagau sagi in asu gen thin wi it doesn't talk about her character na a character lam tong khalu chu ai là chê là gao bu ho chun sắp hiểu mẹ na quỷ chỗ à thua trong um thầy lộ chê là gao bu chun a control na chê là gao bu chun a pui lệ hi chứ chúng bác in à việt lệ lúc sẽ bé sẽ na hi chứ ama cô na là gao sang cái chỗ ăn độ ấy, hết chứ cô chun Mary Magdalene in bác ai hà kang talo a zuyai gratitude na gratefulness hi cha ki pa be se ji chu pakai ra kang talwa zui che chun cha ko na kan kel do chi pam til o da ha phal ta lo hu ing pu lamu chi ni nam ka ji chu da ha di na phal ta lo hu ing pu hu ing pu da ha hi bai a ki sa ji ma ma jing ina da ha phal ta lo hu ing pu kamutai ti in hi chi chun pakai zui le hen na anum na dinga i bible sung ma ma ki pa hello pha som bakai asu thieng ta in ku hung ki le ki lo khulana kong ki le lo khat se se che yong chu chi dang nam dang ti ki na lai chi dang nam dang khat pa bo hung ki le ki mi ko cho ya um hi ta wam ti chu na mi ko cho ya um hi ta wam a pieng tha lo zong i hi pu ve ai wa ga mi ko ho lo chu ki zau ji ta chu la na ฮิโลฮาขัดเซเซกจีปากายก็มันกีปาทุกเซ gratitude นะเฮเจกสุลังเฮเจวปาจงอาจนปากายอารมณ์ไหลไอ้ว่างะเฮเจจงอาจนปากายลงไหลเล่จงเลยกูจงปากายอ่ะเฮจิงนี่หอยเอามีตาความน่าเจสางะ gratitude ในโลขัดเออตู้จงเลยครับว่าจงกันก็ยังบาราบาส 나왕 팟 팟도 투심당나 내로함 디가 가나서 바라바스 잡다르 가네 나 바라바스 나왕 팟 팟도 투심당나 내로함 바라바스 아티데이 데이리가 토끼 떠니다서 아마존준 아티디가 끼고 이몽몽디가 아이 왕은 산 갈까 아이 아이 나딩 토나 음주 아만 헬로 몽몽에 에요 프레시든 마사파 Dr. APJ Abdul Kalam kiwini ding zingka chun Mumbai blast na a mastermind Yakub Memon che zingka chu ki khai di nana sim kha chi di wi President Palcom jo mercy petition na pi ahin Maharashtra governor ko um kisana mercy petition na pi ahin India legal history ya ana umkhana madangong ki he khalowa heje athiding jana khu supreme court justice mi thumin achung chang angai tu ki nalai chu ai wanga cha i macha khel the unta lo zia chu ama cha thidi mong mong chu confirm ai tan heje ama veng mi khan a seina chun yakob memon jana a imupo yati chu ai wang ki dang ta su lung kham mel jong apupui tikit ve to cha su sing ka pung gu hoi ta ong kisil thengin che yo wa chun a same tui ta hin khwa a an ne nunung pending su a same tui ta ane sa un che yo chun pung sa gi gin zemin ama zu khai li tang ti a story ka siman o a thinu mo lo lo me avel avel avel ana petition ana picture ai mà mi India mi pi hi za lung han na mi hi za thi na le mi hi na khot le keng kim ta lo koi pa chu chu chu angai dam se um lo mi a lung hang ngem cha thu tan wai hom hon zong a chunga chu sa ngai i ma cha bol che ani lo ya che chu mi pi lung han na chu na cha ki khai li tu ri ka ga se nu chi kan se lo chu barabas velew sin a hin na ding aman ngai zong angai tu pui aziga thidiga ta chu ummai ai wanga zan ka achun athi na ding chu lâu sẽ anh se ana ki ít taim iti tam iti ale chon se na lâu, lo pathin cha Jesus jesu krista khet be ding in zudami pite on pilat anga athumun cha chun pilat lo alo hết heta puin na hita no không yo hita pha chun heta chun demand la la demand ki dang pen cái tin na demand la la ki dang pen si pi ha tol thar in la do in lang ຈອນຊິນໃນໂລພາຄຣອສຂັດເບດທີ່ຈໍລະດິມານກິດັງໄຕຊຸອາຍວາງາຕົນຊໍນາພເທນກອນຊາຢາຊຸນຫິດາຈຸຫຸມອຸມຫີດິງໄຫເຫຍທຂນທ Bangalore Ayan Conference kachi nan ka gamu in che film kan ki cho oinai Daya Sagar Lungsen na tui khang len ti di himai lo na Daya Sagar na Daya Sagar che ka ve film dang to a, a tam zo ki bange ya ajit bible ki base ajen ai wa ga che film chun akisim be la kharom in che chi pya